Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Hằng Official Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu món cá kho với chuối nhé Thì đây là những nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị cho bữa ăn hôm nay Và bây giờ thì mình xin mời các bạn hãy cùng theo dõi video của mình Và đừng quên đó chính là nếu các bạn thích video này Thì nhớ ấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Ờ, thì nguyên liệu hôm nay để nấu món cá kho này thì mình sẽ có ở đây là bốn quả chuối này hai khúc cá mà mình đã đánh vậy và rửa sạch ở bên trong rồi thịt thì mình sẽ có hai khúc thịt ba chỉ um, ok bây giờ thì mình sẽ đi sơ chế nguyên liệu của mình nhé uh, ờ, đầu tiên thì mình sẽ sơ chế chuối của mình trước nhá. mình sẽ cho một ít muối vào trong chậu nước của mình ấy để tí nữa mà mình thái chuối ấy thì mình sẽ cho chuối vào đây thì nó sẽ không bị đen ấy ok Bây giờ thì mình sẽ tiến hành gọt chuối nhá à, Không biết có bạn nào thích ăn chuối xanh như mình không? Mình rất là thích ăn chuối xanh luôn Chuối xanh chấm với muối bột canh mì tôm ấy Ngày xưa lúc mà bọn mình đi học cấp 3 Hình như là bạn nào cũng có kiểu một ừ, Nếu mà nói không phải là quá thì ít nhất là phải một nải chuối ở trong cặp ấy Xong rồi như kiểu là vừa học ấy xạo chó xạo chó mà đặc biệt là học tiết văn ấy buồn ngủ kinh khủng luôn ấy buổi chiều ấy thế là bọn mình toàn mang đồ ăn này chuối xanh ấy mang ra gọt ăn bóc ra tay đứa nào đứa đấy cũng đen xì luôn ý điều mà mình nhớ nhất lúc mà học cấp ba ấy lúc mà mình bọn mình ăn ăn kiểu ăn vụng ấy thế là đứa nào mà đang ăn vụng ấy xong rồi kiểu bị cô giáo gọi lên ấy không biết kìm mồm vào đâu cho buồn cười kinh khủng luôn mình sẽ gọt bỏ cái sơ này này sau khi mà mình đã gọt bỏ sơ xong nhá thì mình sẽ thái sắt khúc ra để mình kho mình sẽ bộ đôi quả chuối này ra xong mình sẽ thả vào đây nhá khi mà bạn cho muối vào trong cái nước của mình ấy thì nó sẽ cho chuối của mình không bị đen mình sẽ thái ra một quả chuối này thì mình sẽ chia thành 3 khúc nhé à, Bây giờ mình sẽ đến công đoạn sơ chế thịt nhá Thịt của mình kho thì mình sẽ cắt ừ, kiểu cắt khúc ấy Nhưng mà mình kho bình thường ấy Mình sẽ cắt khúc Cái miếng thịt này của mình thì mình vừa lọc bỏ mỡ ấy, nên nó không được vuông lắm Cúc vừa ăn nhé Thì sau khi mà mình đã thái sắt khúc ra rồi Thì mình sẽ cho một ít muối vào rồi ướp nhá Mình sẽ ướp trong tầm khoảng là 30 phút các bạn ạ Mình sẽ cho một ít muối vào Sau đó thì mình sẽ cho một ít hạt tiêu vào Mình sẽ ướp trong tầm 30 phút nhé Ờ, đối với cá thì mình cũng ướp như đối với thịt nhé Nhưng mà mình sẽ cho một chút nước mắm vào thêm Cá thì mình sẽ cho một chút nước mắm vào Ok, và mình cũng để trong vòng 30 phút nhé Cá của mình sau khi đã ướp được 30 phút rồi nhé Thì bây giờ mình sẽ đi dán qua cho cái cá của mình nó săn lại ấy Ok, mình sẽ đi dán qua xong rồi mình sẽ tiến hành kho nhé Đây là cá mà mình đã dán qua rồi nhé Mình chỉ dán qua cho nó vàng hai mặt thôi Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị bước tiếp theo nhé để mà kho cá được ngon thì đây là một bước mà chúng ta không nên bỏ qua và là một bước rất là quan trọng đó chính là chúng ta sẽ đi thắng đường ở đây thì mình đã chuẩn bị là ba thìa đường ba thìa cà phê ấy Bây giờ thì mình sẽ đi thắng đường nhé. à, ờ, Khi mà thắng đường thì chúng ta sẽ cho lửa nhỏ thôi nhé Và các bạn lưu ý là mình sẽ phải khoáng đều tay ấy Không thì đường của mình sẽ bị cháy mất đấy Mình sẽ thắng cho đến khi nào mà đường của mình nó đã ngả sang màu cánh rán là được Các bạn lưu ý là mình sẽ cho lửa nhỏ nhé à, Các bạn có thể nhìn thấy là đường của mình đang chuẩn bị đổi màu sang màu cánh rán rồi nhé Mình sẽ thắng cho nó màu đục đục hơn một chút nữa Ok, đường của mình đã được rồi nhé Giờ mình sẽ cho một ít nước vào cho nước vào thì các bạn nhớ phải khoáng đều lên nhé cho cái đường của mình nó tan ra luôn ý. khoáng đều Sau khi mà mình đã sơ chế xong tất cả các nguyên liệu thì bây giờ mình sẽ tiến hành cho nguyên liệu của mình vào để kho nhé Đầu tiên là mình sẽ cho một ít chuối ở dưới đáy nồi trước Cho một ít chuối trước này có thể nhìn thấy là chuối của mình khi mà ngâm nước muối ấy, thì nó sẽ không bị đen Các bạn nhìn thấy chuối của mình nó vẫn còn trắng này Miếng chuối vẫn còn trắng tinh này Sau đấy thì mình sẽ cho miếng cá lên Mình sẽ đặt khúc cá lên nhé Sau khi cho cá vào thì mình sẽ cho thịt nhé Mình sẽ dại thịt xung quanh Dại miếng thịt xung quanh này Sau đó thì mình sẽ giải nốt số chuối còn lại Mình thích ăn chuối nên mình sẽ cho hơi nhiều chuối một chút ý Sinh viên mà Nên uh, không có tiền mua đồ ăn hay mình toàn mua những cái đồ linh tinh cho vào ăn cùng Có vẻ là hơi nhiều Cái nồi này chắc ăn hết một tuần luôn các bạn ạ <laughs> sau khi mà mình đã cho đầy đủ uh, nguyên liệu của mình lên rồi bây giờ đến công đoạn là mình sẽ đổ nước màu lên uh, mình sẽ đổ nước màu cho nó xăm sắp cá của mình nhá xăm sắp cá này ok khi mà mình đã đổ nước xăm sắp cá rồi bây giờ mình sẽ kho tùy vào loại cá của mình thì mình sẽ kho trong vòng một tiếng là có thể ăn được rồi các bạn nhé bây giờ mình sẽ cho lên bếp để kho à, ok vậy là cá kho của mình hôm nay đã nấu xong rồi nhá các bạn có thể nhìn thấy là thịt cá kho của mình rất là rắn luôn mà chuối của mình thì cũng không bị nở tung ra các bạn nhìn rất là ngon thịt của mình thì đã mềm rồi nhìn trông rất là hấp dẫn đúng không đây là món cá kho nấu theo cách của mình Nếu các bạn có cách nấu cá kho khác nhau thì có thể comment ở trong video này để chúng ta có thể tham khảo nhé um, Chắc bây giờ thì mình sẽ đi thưởng thức bữa tối hôm nay của mình đây Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình Và đừng quên là nhớ ấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo